Hello, chào các bạn đến với kênh Vina Vlog nha Thì hôm nay mình sẽ thay nhớt lần thứ 11 cho xe Honda Vinu Thì lần này mình thay thì ở tại cửa hàng Honda hết trung tâm Hợp Nhất Phong Tại thành phố Mượn Đồng Tháp nha Thì trên hình ảnh các bạn thì mình trong thời gian chờ đợi mình có chụp một tấm ảnh cho con xem Về cái loại nhớt và dưỡng sơn và vệ sinh sơn đó như các bạn cũng đã thấy Thì từng giá thì đã có sẵn cho màn hình nha thì nhất loại xịn thì nó cao cấp tổng hợp trăm phần trăm thì nó 315 còn cái chai về về dung dịch vệ sinh thì nó 84 ngàn còn mà cái chai à, dưỡng sên thì nó 200 mấy 210 ngàn nha mình sẽ quay cận cảnh cho bạn xem đây trong thời gian chờ đợi à, thay nhớt thì mình sẽ quay từng cái nhớt từng cái chai nhớt và cái dưỡng sên cho bạn xem nè đây đây là giá hồi à, tháng 5 nha các bạn 20 tháng 5 là do mình không có thời gian mình quay đây mình đang thay ở ngoài thì cái bảng giá mình có để cho màn hình nè đó thì nhất xe số xe ga xe con tay thì có để hết nha giờ mình các bạn muốn thay loại nhất phi đó từ 0,8 lít lít 2 đều có hết luôn xe số xe ga luôn nha đây đây là cái bảng giá nha các bạn thì các bạn nào muốn biết giá thì các bạn cũng có thể tham khảo nha đây thì cái đồng hồ mình hiện tại thì nó 21.129 cây nha thì nó hơi không được rõ thì mình sẽ để cho các bạn xem đây nó rõ không các bạn mình sẽ chạy vào trong mát để chụp là 21.109 cây thì khi nói về cái, ờ, cái nhất lần thứ 10 mình đang chạy á thì tốc độ chạy thì cũng vừa phải chạy êm vừa cũng không có bóp về cho lắm tại vì nó là nhất hãng 1030 và ờ, nói về độ tốc độ bền thì độ nhớt thì độ trơn thì nhất hãng cũng là một loại nhớt rất là tốt thì ờ, các bạn muốn thay loại tốt hơn thì các bạn có thể là lên loại nhớt tổng hợp hoàn toàn 100% của hãng là nhớt 315 nha thì nhất này nghe nói mình chạy rất là im mượt bốc bền tiết kiệm nhiên liệu thì mình cũng có thay hết hai ba lần rồi cho nên lần này mình sẽ lên nhất 315 ngàn thì cái loại nhất này là nó cho mình tốc độ chạy rất là im nha các bạn thì mình sẽ có phần đánh giá sau về loại nhất này thì các bạn nhớ theo dõi đăng ký like subscribe video ủng hộ kênh mình nha thì mình sẽ đánh giá sâu hơn về loại nhất uh, tổng hợp hoàn toàn 100% full Synatis của Honda các bạn nhấn cứ like subscribe ủng hộ kênh mình nha